Chào mừng ờ, các bạn đến với bản tin sáng của Quang Dũng Media hôm nay ạ. À, với chủ đề đó là cơ hội hay là rủi ro với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta. Ở trong đầu tư cá nhân, đầu tư chứng khoán chúng ta thì thấy là luôn luôn có rất nhiều cơ hội và cũng luôn luôn có rất nhiều cái rủi ro. À, cái điều đầu tiên để chúng ta thấy rằng là nếu trong đầu tư rõ ràng là đã có rất nhiều người vẫn kiếm được lợi nhuận, vẫn kiếm được lợi nhuận và lợi nhuận vẫn tăng đều trong ờ, suốt thời gian vừa qua nhưng chúng ta cũng thấy là rất nhiều các nhà đầu tư cũng đang bị thua lỗ hoặc là không có lợi nhuận trong suốt thời gian vừa qua vậy đâu là nguyên nhân tại sao có những rất nhiều người lại kiếm được lợi nhuận và tại sao có rất nhiều người lại không kiếm lợi nhuận vậy đâu là cơ hội đâu là gì ạ à, rủi ro ở cách đây một vài hôm thì à, dũng có chia sẻ à, với quý vị các bạn đó là à, những cái ngành mà chúng ta có thể quan sát trong đợt này đó là những ngành mà được hưởng lợi như là dòng dầu khí đó là những hưởng lợi về gì ạ à? giá dầu đang ở mức cao hoặc là chúng ta có thể theo dõi xem là những cái cổ phiếu chúng ta gọi là tăng trưởng những cổ phiếu mà chúng ta đang thấy rằng là thị trường vẫn đang gì ạ tập trung vào dòng tiền vào tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là cũng có rất nhiều cái rủi ro đang ập đến với chúng ta chẳng hạn như chúng ta đã nói rằng là rất nhiều cổ phiếu về ban lãnh đạo về cái quốc quan có quá trình quản trị cũng như là rất nhiều cái đội nhóm hô hào yêu cầu chúng ta là mua múc và đầu tư trung hạn và dài hạn nhưng chúng ta chả hiểu nó thực sự là tốt hay là nó như thế nào và chúng ta chỉ biết rằng là đây là cổ phiếu mà được nhiều người hô hào nhiều người nói và chúng ta tham gia vào mua chúng ta cũng không biết là nguyên nhân tại sao chúng ta cần phải mua vào và tất cả điều này đó chính là quyết định vậy có những quyết định nó giúp chúng ta kiếm được rất nhiều lợi nhuận nhưng có những quyết định nó khiến chúng ta gì ạ à, có thể mất toàn bộ tài sản chúng ta thậm chí là chúng ta sẽ không bao giờ dám quay trở lại thị trường trong trường hợp mà thị trường cổ phiếu của chúng ta có thể giảm rất sâu và chúng ta cần phải một uh, cần phải tiền để làm một cái công việc nào đó nên cơ hội và rủi ro nó luôn luôn đồng hành với chúng ta vậy đâu là nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng có rất nhiều người đang có cơ hội và đâu là nguyên nhân có rất nhiều người đang thấy rủi ro cái điều đầu tiên đó là tư duy ạ à, nhiều bạn các bạn nào nó có kiến thức ạ à? có kiến thức thôi là chưa đủ bởi vì nếu kiến thức của bạn mà nó không phù hợp với phương pháp không phù hợp với hệ thống không phù hợp thì gì ạ à? với cái chiến lược đầu tư thì bạn vẫn thua rất nhiều Dũng đã thấy rằng là ở ờ, cách đây ờ, cách đây khoảng một tháng thì ờ, Dũng biết rằng một người bạn tức là đây Dũng qua một người bạn đó là anh là một tiến sĩ được đào tạo nước ngoài bài bản và anh đã tiến sĩ là tiến, tiến sĩ kiểm toán cơ nhưng anh đã mua rất nhiều triệu cổ phiếu của FLC và không biết là điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thấy là cổ phiếu đó nó tiếp tục giảm nữa và anh ấy đã nắm giữ cổ phiếu đó và anh có nói là tôi sẽ đầu tư dài hạn trong cổ phiếu này ờ, cái câu chuyện đấy là gì ạ từ trước đến nay chúng tôi chia sẻ với anh chị em đó là gì ạ nếu một cái cổ phiếu mà có ban lãnh đạo được à, nó không được gì ạ không được mà chúng ta cảm giác là uh, cái thông tin nó đưa ra mang tính chất là nhất quán thì chúng ta có thể thấy là đầu tư như vậy nó rất là rủi ro chúng ta cái điều thứ hai là các bạn thấy rằng là một vài cái cái ờ, chu kỳ lướt sóng mà chúng ta thấy mà chúng ta không quản trị được chúng ta không biết là cái quá trình lướt sóng nó nó có thể đi đến đâu à, Dũng có chia sẻ cho các bạn một vài các cổ phiếu khi mà nó giảm rất sâu rồi 4 đến 50 phần trăm rồi nó hồi đấy là cơ hội cuối để các bạn bán ra bao nhiêu các bạn đã từng thấy cái điều này có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ nếu các bạn đã thấy cái điều này hãy comment số 1 và các bạn nếu các bạn đã thấy rằng là những cổ phiếu với Dũng bảo là thị trường có thể nó giảm cổ phiếu không giảm thì đó chính là cơ hội cho chúng ta vậy cái cơ hội và rủi ro với chúng ta nó đến với nhau một cách rất là là tình cờ nếu chúng ta gì ạ à, hiểu được cái tư duy đúng trong đầu tư nhưng có thể chúng ta quyết định bị sai bởi vì chúng ta suốt ngày lên theo dõi những cái gì ạ à, những cái chia sẻ mà chúng ta không biết rằng là nó đúng hay là sai Ờ, hoặc là chúng ta không biết rằng là nó cái, cái tại sao chúng ta lại cần phải mua cổ phiếu đó và chính quá trình này nó khiến cho 95 các nhà đầu tư trên thị trường đã bị thua lỗ ấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về gì ạ? câu chuyện ở đây tại vì để chúng ta phân tích để chúng ta chia sẻ thì có lẽ là Dũng sẽ phân tích một số các khái niệm mà chúng ta cần phải, phải lưu ý ở đây trong đầu tư chứng khoán thì cái điều quan trọng nhất đó là gì ạ cơ hội và rủi ro nếu quá trình rủi ro của bạn nó lớn hơn cơ hội chẳng hạn nếu bạn đầu tư chẳng hạn một cái tài khoản của bạn trong trường hợp như này à, có thể là bạn sẽ kiếm được khoảng độ 10 phần trăm lợi nhuận tuy nhiên thì gì ạ cái khả năng bị thua lỗ của bạn nếu thị trường rơi bạn có thể mất khoảng 2 đến 30 phần trăm thì bạn có đầu tư không ạ câu chuyện thứ hai đó là nếu cổ phiếu của bạn nó khiến cho các bạn kiếm được khoảng độ 20 đến 25 phần trăm trong một chu kỳ ngắn và cái khả năng bị thua lỗ của bạn khoảng độ 5 6 phần trăm thì bạn làm gì điều đó ạ Vậy Dũng đã chia sẻ các bạn những cái điều gì trong suốt quá trình hình thành ở ờ, vừa qua các bạn có thể comment nếu các bạn đã học được à, Dũng muốn à, à, xem là các bạn nhớ được điều gì trong từ đầu năm đến bây giờ các bạn nhớ cái điều gì từ đầu năm đến bây giờ có rất nhiều cổ phiếu như là cổ phiếu à, chúng ta có thể quay trở lại đây ạ à, có những cái cổ phiếu như gì ạ cổ phiếu chứng khoán đúng không à, nếu các bạn để ý cổ phiếu chứng khoán thì DVD ờ, chưa bao nói là đây là cơ hội chúng ta chưa bao giờ nhưng có một số các bạn thì thấy rằng là nếu mà đây là cổ phiếu dòng chứng khoán đúng không thì các bạn thấy rằng là những cái cổ phiếu dòng chứng khoán thì đây không phải là cơ hội cho chúng ta chúng ta sẽ lấy một vài cổ phiếu để chúng ta sẽ thấy rằng là nếu cổ phiếu nó đang gì ạ nó đang trong một kênh như thế này nó đang đi ngang mà nó yếu như này thì đâu là cơ hội ạ bạn mua xong thì các bạn thấy là nếu các bạn được lợi nhuận thì được rất là ít đúng không ạ khoảng độ 10 phần trăm nhưng nếu các bạn thấy bị gãy thì các bạn sẽ mất rất là nhiều đấy là gì ạ à? đấy là rủi ro bạn có thể nhìn vài vài các cổ phiếu lớn vốn hóa các bạn có thể theo dõi hôm trước ạ cơ hội rất là ít những rủi ro của nó rất là cao vậy nếu bạn chọn cơ hội hay là rủi ro ở đây ạ nên rõ ràng là các bạn thấy là cái tư duy về cơ hội và rủi ro với những cổ phiếu như này có lẽ là chúng ta cần phải xem lại à, chúng ta có thể thấy VND VND cũng tương tự như vậy một cổ phiếu đã bị bung khối lượng rất là lớn tạo ra mô hình hai đỉnh như này vậy nó là cơ hội hay là rủi ro thường thì gì ạ à? để nó vượt qua cái vùng 36 này thì cái điều mà có lẽ là chúng ta còn phải rất rất rất lâu có thể vượt qua được trong khi đó nếu cổ phiếu này có thể nó giảm xuống bao nhiêu 24 thậm chí nó giảm xuống 18 14 vậy bạn đầu tư bao nhiêu lâu ạ à? 5 năm 10 năm hoặc là nhiều hơn như vậy vậy đó là cơ hội hay là rủi ro ok ạ tôi muốn gửi các bạn đó là cơ hội hay rủi ro các bạn đã nhìn thấy chưa cái điều này chúng ta đã thấy rất là đơn giản đúng không nhưng chỉ có một số các bạn ấy thấy là có lẽ phải cần phải phím một cái cổ phiếu nào đó nhưng chúng ta không học về tư duy tư duy nó sẽ quyết định khả năng thành bại hay là thất bại trong đầu tư của chúng ta chứ không phải kiến thức ạ à. các bạn có thể học rất nhiều kiến thức rất nhiều ông siêu về kiểm toán nhưng lại đầu tư rất nhiều về FLC rồi không muốn nói là cái cái điều này đúng hay sai ở đây ạ nhưng nếu các bạn cứ thể khảo sát trên thị trường rất nhiều các chủ doanh nghiệp lớn rất nhiều các gì ạ giám đốc ngân hàng họ cũng mua cổ phiếu FLC câu câu hỏi là tại sao họ mua thế họ quản lý ngân hàng của họ rất giỏi họ quản lý doanh nghiệp của họ rất giỏi họ kiểm toán họ rất giỏi nhưng thực tế gì ạ giữa đầu tư chứng khoán và quản lý doanh nghiệp về quản lý về về gì kiểm toán nó khác rất nhau nên nếu chúng ta đầu tư như vậy rõ ràng là có thể một lý do nào đó chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền trong nhiều năm nhưng cuối cùng chúng ta mất hết ạ và chúng ta cũng thấy là những cái cổ phiếu bao nhiêu bạn thấy rằng là ở DVD đã chia sẻ là cái nhóm cổ phiếu bất động sản nó lại kéo lên đạt đỉnh hoặc là nó kéo lên để tạo ra sóng hồi sau đó nó lại tiếp tục quay trở lại nếu bạn biết điều này tại vì Dũng muốn các bạn ôn lại điều này thôi không phải nói đúng hay sai đấy ạ nếu bạn biết điều này nhớ điều này comment cho số 2 à, tại sao chúng ta lại hiểu điều này bởi vì một cổ phiếu đã lên đến gì ạ một vài trăm phần trăm rồi thì đó là gì ạ đó là giai đoạn cuối của một chu kỳ vậy khi mà cái quá trình phân phối cổ phiếu thì thường nó không bao giờ kết thúc và nó cần gì ạ đã cần phải tiếp tục kéo lên phân phối ở trong một video nào đó khi mà Dũng nói rằng là Dũng sẽ không mua cổ phiếu bất động sản bởi lý do thứ nhất là gì ạ nó chỉ là sóng hồi khi mà gì ạ quá trình kết thúc nhưng nếu các bạn thấy rằng là các bạn theo dõi trên tất cả các kênh phương tiện thông tin đại chúng thì các bạn thấy là họ sẽ nói rằng đây là cơ hội để các bạn mua vào các bạn thấy là họ sẽ nói các bạn phải đầu tư chung và dài hạn nhưng nếu chúng ta đã bị thua lỗ nếu chúng ta mất tài sản hoặc là nếu chúng ta là nhà đầu tư mới tham gia thị trường thì chúng ta mới biết rằng là có những nhiều cổ phiếu nó phải mất rất nhiều năm nhiều năm và nhiều năm nó mới quay trở lại đỉnh cũ cổ phiếu FPT nó phải mất gần hơn 10 năm mới quay trở lại đỉnh cũ và rất nhiều cổ phiếu khác nó phải mất hàng mười mấy năm nó quay trở lại đỉnh cũ vậy khoảng hơn chục năm bạn có đợi được không và đến thời đó chúng ta lại lạm phát này chúng ta mất chi phí cơ hội này mất rất nhiều thứ khác và đặc biệt là gì ạ nó tạo ra cái cái vết hằn trong cái tâm lý chúng ta trong suốt quá trình đầu tư và điều gì các bạn đã thấy được rồi ạ các bạn có thể comment cho Dũng đó là trong thời gian vừa qua từ đầu năm đến bây giờ các bạn thấy rằng tài sản những bạn mà theo dõi cái chia sẻ của Dũng Dũng tin chắc là các bạn làm đúng và các bạn gì ạ ứng dụng theo thời điểm mà Dũng chia sẻ lợi nhuận các bạn là bao nhiêu ạ kể cả thị trường trong khoảng một tháng vừa qua trong ờ, nửa năm vừa qua từ đầu năm đến bây giờ các bạn thấy tài sản nếu chúng ta làm theo như vậy thì điều gì diễn ra các bạn thử chia sẻ đấy ạ điều gì diễn ra các bạn có thể comment cho Dũng một vài điều ở đây không ạ comment ạ tại vì cái điều này chúng ta cần phải nhấn mạnh nhấn mạnh ở đây không phải là để hô hào các bạn mua vào nhấn mạnh không phải để các bạn có thể gì ạ tham gia một cách gì ạ một cách mang tính chất gì ạ cảm tính ở đây ạ các bạn thấy rằng là nếu có điều gì diễn ra với thị trường giá dầu vẫn tiếp tục leo thang chúng ta sẽ phân tích một cái đôi chút để các bạn lưu ý này tại vì bắt đầu từ ngày mai Dũng lại tiếp tục phân tích về cái nhóm cổ phiếu để các bạn có thể theo dõi ạ bây giờ chúng ta thấy rằng là Nga đã yêu cầu tất cả các gì ạ các nước châu Âu và chúng ta gọi là nước thù địch á họ phải thanh toán bằng đồng rút. vậy điều gì diễn ra nếu mà họ không thanh toán đồng rút ạ à? các bạn có thể comment ạ à? chúng ta học về tư duy một chút đúng không ạ tại vì à, nếu bây giờ chia sẻ về cổ phiếu á thì một vài anh chị em hôm trước chúng có chia sẻ cổ phiếu gì ạ à? mà san nhá thế thế thì chưa cái điểm mua chúng ta mua vào rồi thế bảo bị lỗ vậy điều gì diễn ra nếu một cổ phiếu mà chúng ta chia sẻ mà họ gì ạ à? không biết tại sao họ mua hoặc là mua lúc nào nên ở đây chúng ta thấy là hãy học tư duy trước ạ thế bây giờ câu hỏi là gì ạ nếu nga ép ngày bao nhiêu ạ ngày mùng 1 tháng 4 tất cả các nước thù địch với nga phải thanh toán bằng gì ạ phải thanh toán bằng đồng rút. vậy nếu không thanh toán bằng đồng rút thì nga sẽ được cắt giảm lượng dầu khí cho châu âu vậy điều gì diễn ra dù không nói là cái điều này có thể diễn ra hay không diễn ra cái điều thứ hai các bạn nhớ rằng là trong đầu tư chứng khoán á nếu các bạn đầu tư 5 cổ phiếu bạn lỗ 3 lỗ 3 đi ạ nếu áp dụng cái chiến lược mà Dũng chia sẻ cái khả năng thành công của bạn là bao nhiêu ạ theo các bạn 5 cổ phiếu có thể thua lỗ đến 60 phần trăm chúng ta có thành công không bao nhiêu bạn nghĩ là chúng ta rất thành công comment số 1 bao nhiêu các bạn nghĩ là chúng ta không thể thành công được comment số 2 đi ạ tại vì chúng ta học về tư duy và thứ hai chúng ta học về gì ạ à? chiến lược giải ngân nếu bây giờ chúng ta có một tỷ mà chúng ta mua một cổ phiếu mà chúng ta gọi là mua test chỉ 20 phần trăm vậy 20 phần trăm đó nếu trong trường hợp cổ phiếu đó bị giảm bao nhiêu ạ à? 10 phần trăm chúng ta chỉ mất 2 phần trăm thôi ạ nhưng chúng ta học một cách thì ạ nó mang tính chất rằng là mang tính chất kiểu như dạng phím hàng á đúng không bị phím hàng nên chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ không mà thành công được nên Dũng biết là đã có nhiều bạn đã kiếm được lợi nhuận từ đầu năm đến giờ Dũng không biết Dũng tin chắc rằng đã có rất nhiều bạn đang rất kiếm được cái khoản lợi nhuận khá tốt trong thời gian vừa qua và khi mà Dũng chia sẻ điều này có thể một số các bạn đã hình dung ờ, điều gì diễn ra trong nay đúng không ạ các bạn có thể hình dung được điều gì không ạ tại vì ờ, chúng ta cần phải gì ạ nếu các bạn đã học về VSA các bạn đã học về VSA và vâng, là các bạn đã theo tham khảo Dũng trong một vài video VSA thời gian vừa qua đó là phân tích kỹ thuật VSA thế bạn thấy điều gì Dũng muốn ôn lại cho các bạn điều này thôi ạ để các bạn có thể thấy rằng là nếu các bạn học một cách gì ạ một cách gì ạ tập trung chuyên nghiệp thì các bạn sẽ biết điều gì đúng không chúng ta có thể biết điều gì không ạ cổ phiếu dầu khí bao giờ nó phải tích lũy đủ giá dầu đang ở mức ở mức khoảng 90 100 bây hiện tại nó trên trên 100 rồi thì nó làm cho gì ạ cái lợi nhuận của các doanh nghiệp dầu khí sẽ gì ạ tiếp tục tăng và giữ mức cao nhưng cái điều quan trọng nhất là gì ạ chúng ta đừng quan tâm giá dầu hôm nó tăng hôm nó giảm bởi vì chúng ta chỉ quan tâm đến cái điều quan trọng nhất là giá dầu nó đang ở mức gì ạ? trên dưới 100 USD một thùng bao nhiêu bạn hiểu điều này comment số 5 đúng không ạ tức chúng ta chỉ quan tâm giá dầu nó đang ở trên 100 USD một thùng chứ không phải quan tâm là hôm nay nó tăng 6 phần trăm mà hôm nay nó lại giảm 10 phần trăm ở đây à chúng ta chỉ quan tâm cái con số để chúng ta biết rằng là một cái doanh nghiệp dầu khí để có lãi được thì giá dầu nó ở mức khoảng 7 đến 80 là có lãi rồi thế bây giờ chúng ta cứ suốt ngày thấy rằng giá dầu tăng để chúng nó mua vào giá dầu giảm cho nó bán ra thì tất cả cái chiến lược mua bán như vậy đều là một chiêu lỗ vậy hôm qua giá dầu gì ạ giảm ba phần trăm đúng không ạ vậy tại sao ba sáu phần trăm cũng không chính xác lắm như sáu phần trăm ạ vậy tại sao cổ phiếu dầu khí nó lại hồi như vậy nó khỏe hơn so với tất cả cổ phiếu khác gì ạ vậy bạn nào có thể chia sẻ cho Dũng là vậy nếu một vài cổ phiếu phiên hôm qua trong vết a nó gọi là tín hiệu gì ạ nào chúng ta có thể quan sát nó tín hiệu gì ạ nó bị gãy kênh gãy mạnh vào dưới xong nó kéo lên đó tín hiệu gì chúng ta cần phải hiểu nó phải biết nó để chúng ta gì ạ à, mới có kế hoạch chủ động còn bây giờ chúng ta bảo hôm nay cổ phiếu gì ạ à, mua nhưng khi mà các bạn mua vào nó bị lỗ các bạn không bán ra và chúng ta cũng thấy là trên thị trường á nếu bị lỗ thì chúng ta làm gì ạ à? lỗ chúng ta làm gì bình thường nếu mà khi mà chúng ta mua một cổ phiếu bị lỗ thì chúng ta làm gì ạ à? phần lớn chúng ta sẽ làm gì ạ à? tiếp tục lỗ chúng ta làm gì ạ à? tiếp tục lỗ chúng ta làm gì ạ à? có phải đầu tư dài hạn không nếu một cổ phiếu chúng ta đang bị thua lỗ tiếp tục thua lỗ có phải chúng ta sẽ chuyển sang đầu tư dài hạn 3 đến 5 năm không ạ bao nhiêu bạn từng như vậy có thể comment cho số 1 không ạ tức là thường thì trước đây nếu những cái cổ phiếu bị thua lỗ chúng ta tiếp tục gì ạ à? gồng lỗ đúng rồi ạ à, gồng lỗ và đầu tư dài hạn có phải như vậy không ạ nên tất cả cái điều này mà năm cổ phiếu chúng ta thua lỗ ba cổ phiếu là gì ạ à? một cổ phiếu thôi là chúng ta đã lỗ rất là nặng rồi vậy nếu mà năm cổ phiếu chúng ta thua lỗ gì ạ à? ba hai cổ phiếu chúng ta thành công thì chúng ta lại chợt kiếm được 100 phần trăm lợi nhuận không ạ bao nhiêu các bạn nghĩ là nếu kể cả năm cổ phiếu mà chúng ta thua lỗ ba chúng ta vẫn kiếm được 100 phần trăm lợi nhuận thậm chí là 200 phần trăm lợi nhuận trong một năm ạ một cách đơn giản vậy đó là chiến lược đầu tư như các bạn đã biết rồi là nếu chúng ta sử dụng cái chiến lược gồng lỗ hay chiến lược đầu tư dài hạn và một cái vị thế của một chu kỳ có thể điều chỉnh có thể nhé thế bây giờ chúng ta quay trở lại phân tích đôi chút về thị trường và chúng ta có thể phân tích một chút về một vài cổ phiếu để các bạn có thể thấy được là nếu chúng ta tiếp tục gồng lỗ thì không biết điều gì diễn ra ở đây ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái thị trường ạ à các bạn bắt thể quan sát đấy ạ thị trường chung của chúng ta đó là vn index vn index thì ờ, chúng ta biết rằng là lần này không vượt qua rồi ạ đây là cái lần đỉnh vượt qua trong tất cả đỉnh khối lượng thì cũng không phải là lớn nên nó bị thất bại lần tiếp theo chúng ta cũng thấy là nó vượt qua và nó cũng bị thất bại và lần này chúng ta thấy là nào ạ, khối lượng rất là lớn nhưng nó lại thất bại tiếp ạ chúng ta sẽ để làm gì ạ bình thường chúng ta làm gì ở đây ạ nếu bị thất bại này chúng ta làm gì ạ chúng ta đổ vụ lỗi cho flc đúng không ạ chúng ta cũng đổ lỗi cho flc lần này ở đây chúng ta cũng đổ lỗi cho flc ở đây đấy là câu chuyện mà chúng ta đổ lỗi cho nhanh nhất nhưng thực tế mọi thứ nó đã diễn ra ở đây rồi ạ mọi thứ nó diễn ra ở trong cả một cái đoạn này rồi ạ mọi thứ nó diễn ra cả tất cả một chu kỳ này rồi ạ nó không phải diễn ra ở cái thông tin này đâu ạ thông tin là nó phản ánh rồi vậy nếu trong trường hợp các bạn nếu các bạn là nhà đầu tư chuyên nghiệp nếu các bạn là nhà đầu tư lớn thì thực tế là những cái điều mà giả sử như là FLC có bị làm sao chăng nữa thì người ta đã biết từ rất là lâu rồi chứ không phải đến lượt mà chúng ta gọi là công bố thông tin cho nó biết bao nhiêu bạn đã hiểu điều này ạ nên cái thông tin như này là cái thông tin để gì ạ nhà đầu tư bắt đầu tạo ra cái sự bán tháo đặc biệt là cổ phiếu đầu cơ thôi ạ và chúng ta biết rằng là những cái đợt bán tháo như này có thể nó tiếp tục hồi tiếp tục hồi và có thể nó xảy ra những đợt tiếp tục theo nên cái việc mà gì ạ câu chuyện ở đây các bạn có thể comment ạ vậy thị trường sau khi giảm rất là gì ạ khối lượng rất là lớn ở đây không lên được vậy cái khối lượng này giảm khối lượng lớn vậy cái cơ hội để tiếp tục vượt qua 1.500 điểm 1.500 1.500 điểm nó sẽ bắt đầu dần dần ít đi ạ lực ở đây không vượt qua lực ở đây không vượt qua vậy nếu mà những cái lực mà lần thứ ba lần thứ tư mà nó không vượt qua thì điều gì diễn ra bao nhiêu các bạn đã nhớ là khi mà cái quá trình mà kéo lên lần một lần hai đây là lần đầu tiên thực ra chúng ta có bốn lần rồi lần đầu tiên ạ nó không vượt qua tiếp theo lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba không vượt qua phần thứ tư không vượt qua rồi thì những nhà đầu tư chuyên nghiệp về phân tích kỹ thuật Dũng tin chắc họ sẽ hiểu điều này nên về tổng thể dòng tiền gì ạ à, đã bị bán khỏi các cổ phiếu đầu cơ bằng cách là chúng ta thấy là khối lượng đã sự tăng rất mạnh ở đây nên nếu dòng tiền đã bán khỏi cổ phiếu đầu cơ thì các bạn nên làm gì ạ à? nếu dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu đầu cơ thì chúng ta làm gì vậy dòng tiền bán khỏi các cổ phiếu đầu cơ chúng ta làm gì ạ à? thị trường tập trung đầu cơ thì chúng ta đầu tư đầu cơ đúng không ạ vậy nếu tập thị trường mà đã bán cổ phiếu đầu cơ thì chúng ta làm gì đấy câu chuyện ở đâu đầu tiên chúng ta phải tư duy ạ cái tư duy này các bạn có thể tự trả lời vậy thứ hai là gì ạ nếu lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba không vượt qua lần thứ tư không vượt qua mà mỗi một lần kéo lên khối lượng gì ạ thấp giảm thì khối lượng lớn thì các bạn nghĩ là điều gì các bạn đừng có hỏi mua bán cổ phiếu gì ạ chúng ta nghĩ điều gì ạ Nếp kéo lên khối lượng không vượt qua khối lượng tức là chúng ta gọi là khối lượng rất thấp tức là nó không có dòng tiền lớn tham gia vào bán ra lại khối lượng lớn thì trong tư duy chúng ta đang nghĩ điều gì ạ chúng ta cần phải nghĩ xem là chúng ta đang nghĩ cái điều gì ở đây ạ đã, đã có một lượng nhóm cổ phiếu nào đó đang bị phân phối nhưng các bạn mới biết là Dũng đang nói là cổ phiếu gì ạ vừa rồi phân tích ngắn các bạn biết là cổ phiếu gì không ạ nhóm chứng khoán đang bị bán ra nhóm chứng khoán đang bị bán ra và đã có rất nhiều bạn nó vẫn đang là gì ạ mua cổ phiếu này trong vài năm không biết vài năm nó như nào nhưng uh, đây là thực tế nhóm chứng khoán đang bị bán ra nhóm ngân hàng chúng ta sẽ phải phân tích kỹ hơn Dũng sẽ có một video phân tích về nhóm ngân hàng sau cái chuỗi video về gì ạ nhóm dầu khí sau đó chuỗi video nhóm chứng khoán sau đó chuỗi video ngân hàng phân tích cả cơ bản và kỹ thuật để các bạn có thể thấy rõ được vậy nếu chúng ta thấy là nhóm ngân hàng cái tín hiệu đầu tiên là các bạn thấy rằng nhóm ngân hàng đang bị ảnh hưởng đó là gì ạ các bạn có thể comment ạ à, cái gì tạo ra cái gì lạm phát lãi suất gia tăng lạm phát lãi suất gia tăng và chúng ta biết rằng ngân hàng đang huy động bắt đầu có tín hiệu huy động với lãi suất cao chứng tỏ là lạm phát lạm phát đang gì ạ có dấu hiệu gia tăng trở lại nên ở đây chúng ta thấy là nếu lạm phát gia tăng trở lại ngân hàng lại tiếp tục tranh nhau huy động lãi suất ở mức cao thì điều đó nó không tốt cho gì ạ nhiều ngân hàng không phải tất cả ngân hàng những cái ngân hàng chúng ta gọi được gọi tiếp tục chia tách trong thời gian tới có thể nó vẫn tiếp tục tạo ra một trend tăng nhưng rõ ràng là ở đây chúng ta thấy là không phải tất cả các cổ phiếu ngân hàng nó sẽ là cơ hội chúng ta nên ở đây chúng ta cũng sẽ thấy là chúng ta cần phải cảnh báo những điều này để chúng ta nắm rõ được vậy cái gì nó đang thuận lợi đây một là các bạn lưu ý là đầu tư công đầu tư công sẽ là những ngành sẽ được hưởng lợi nhưng không phải nói đầu tư công là các bạn mua đâu ạ à. đầu tư công không phải là các bạn mua đâu ạ à. các bạn cần phải xem nó tích lũy chưa những chất xúc tác nó đang ở đâu và điều thứ ba nó là cổ phiếu này đang ở giai đoạn nào trong một chu kỳ chúng sắt là làm việc lại các bạn trong những cái video chi tiết quan trọng dầu khí dầu khí là một ngành nó đang gì ạ à? xu hướng tăng có những tố suất xúc tác tích lũy đó là những yếu tố mà các bạn cần phải biết và hãy đón xem video của Dũng ở phân tích tiếp theo đó là cổ phiếu gì ạ PVD sau PVD Dũng sẽ phân tích cổ phiếu về PVChan sau PVChan Dũng sẽ phân tích cổ phiếu BSR sau BSR Dũng sẽ phân tích cổ GAP và tất cả những cổ phiếu đó các bạn sẽ theo dõi để các bạn sẽ nắm rõ được và một cái cổ phiếu thực ra là gì ạ Ờ, có lẽ là cái cổ phiếu này nó không dành cho tất cả chúng ta phân tích ở đây nhưng dũng biết rằng là đã có rất nhiều các bạn sẽ biết là cổ phiếu này là những cái cổ phiếu có khả năng tạo ra những siêu cổ phiếu rất là mạnh trong năm 2022 đặc điểm là gì ạ à? tích lũy khoảng 6 tháng nó đã vượt ra gì ạ à? mốc 100 và nó đang tiếp tục tích lũy tất cả cái điều này để các bạn hiểu rõ rằng là những cái gì mà Dũng chia sẻ nếu các bạn tư duy đôi chút nếu các bạn gì ạ à, hiểu rõ đôi chút về cái gì ạ à, những cái quy luật những yếu tố về xu hướng chất xúc tác nền tảng tích lũy thì để đạt được mức lợi nhuận 50 100 trong một năm nó không phải là cái điều gì nó ghê gớm lắm và trong khi đó thì gì ạ à, các bạn biết rằng là trong lúc này đây ạ tại sao cái đoạn trước Dũng bảo chúng ta dừng giao dịch giảm bớt đi ạ bởi vì đã có một nhóm các bạn đang bị thua lỗ 30 phần trăm rồi tức là trong cái giai đoạn điều chỉnh đầu tiên đó, chúng ta không tuân thủ kỷ luật đây giai đoạn này không tuân thủ kỷ luật khi mà chúng ta không tuân thủ kỷ luật thì chúng ta đầu tư thêm vào là chúng ta gì ạ đây một giai đoạn mà Dũng thấy rằng là rất thú vị nếu các bạn không tuân thủ kỷ luật ở một cái giai đoạn như này thì Dũng sẽ gì ạ sẽ không khuyến nghị các bạn giao dịch và là nếu các bạn không tuân thủ kỷ luật ở những giai đoạn như này thì ờ, Dũng cũng không chia sẻ cho các bạn tại vì các bạn có thể mua ở đây các bạn chiến thắng nên tất cả những cái video ở trong cái vùng này Dũng chia sẻ cho các bạn đó là những cái bạn nào đã áp dụng chiến lược là chúng ta cần phải tuân thủ kỷ luật đó là gì ạ cổ phiếu các bạn mua các bạn cần phải biết rủi ro và lợi nhuận nếu rủi ro lợi nhuận đang ở gì ạ thì các bạn gì ạ có thể tham gia vào và tạo ra lợi nhuận à, dòng dòng phân đạm thì cũng gì ạ sẽ là một trong những cái ngành nóng bởi vì bây giờ hiện tại nga là nước sản xuất khí đốt rất là lớn và khí đốt là nhiên liệu cho phân đạm nga cũng là nước gì ạ sản xuất phân đạm rất là lớn vì hiện tại gì ạ phân đạm là nga không xuất khẩu nữa khí đốt mà có thể tới đây nga cũng sẽ không xuất khẩu nữa và điều đó nó làm cho những cổ phiếu nóng nhưng quan trọng chúng ta mua điểm nào và đây là một cái video sau khi uh, Dũng chạy chạy cái giải 21 km ở Côn Đảo về thì cái buổi này cũng là muốn chia sẻ cho anh chị em nắm rõ được cái tổng quan về cái xu hướng của thị trường cũng như là chúng ta có kế hoạch đầu tư và nhớ rằng theo dõi video chi tiết của Dũng tại vì uh, để các bạn nắm rõ được cổ phiếu thì các bạn cần phải theo dõi video chi tiết và tất cả những video đó thì các bạn đã giải có kế hoạch đầu tư rồi đúng không ạ tại vì đã đưa ra tất cả kịch bản rồi trong cái này là chúng ta chỉ mang tính chất là tổng quan để tham khảo thôi còn những video chi tiết về cổ phiếu về ngành nào đó thì các bạn nhớ là đăng ký kênh và theo dõi tất cả những video của Dũng để giúp cho các bạn đầu tư một cách là an toàn hơn giúp cho các bạn uh, thành cơn công hơn trong đầu tư uh, trong quá trình chạy 21 km thì các bạn biết rằng là uh, nó có một cái thú vị rất là thú vị đây là cái mức mà gọi là bán marathon đấy ạ thì đầu tiên đó, một con người chúng ta thường là chạy khoảng độ một km là chúng ta thấy rằng gì ạ mệt đúng không ạ bao nhiêu bạn thấy là đầu tiên chúng ta chạy một km là mệt sau đó thì do chúng ta tập luyện tập luyện liên tục chúng ta có thể chạy được 2 km và dần dần chúng ta có thể chạy 5 km liên tục trong đầu tư chúng ta cũng thấy rằng là nếu bây giờ chúng ta đang là người mới và chúng ta đầu tư số tiền lớn được không ạ hay là nếu chúng ta đang gì ạ chưa chạy mà chúng ta đậu chạy 10 km 15 km được không ạ à? không đâu ạ nên có rất nhiều nhà đầu tư chúng ta chưa chưa đầu tư cái gì là đầu tư rất nhiều tiền làm sao tải được trong chạy như thế chúng ta cần phải gì ạ chạy từng bước một sau khi chúng ta chạy được 5 km liên tục trong thời gian rất là dài thì chúng ta mới gì ạ nâng lên 7 km sau 7 km chúng ta cần phải tập bởi vì chúng ta gì ạ nó cần phải tích lũy cơ chúng ta nó phải cần tích lũy sau khi quá trình tích lũy chúng ta thấy là nhịp tim của chúng ta này cơ chúng ta này đặc biệt là gì ạ cái cường độ của chúng ta thì bắt đầu tất cả cái điều này nó cần phải một thời gian tích lũy và sau đó gì ạ à? chúng ta quen dần với 7 km thì chúng ta lên 10 km lên 13 km 15 km và 21 km rất là đơn giản thế thì ở đây tất cả mọi thứ chúng ta cũng thấy là đầu tư chúng ta cũng không thể nào tự nhiên chúng ta đầu tư số tiền lớn mà chúng ta có lãi được và các bạn thấy rằng là chúng ta cần phải được đầu tư rồi chúng ta cần phải học về tư duy về đầu tư trước hay là chúng ta phải học về tư duy chạy trước chạy không phải là chúng ta cứ ngủ chạy là chúng ta được đâu ạ à. tất cả mọi cái đều có nguyên lý hết đầu tư chúng ta cũng phải có tư duy về về đầu tư trước nên chúng ta phải trang bị cho mình những cái vũ khí tối tân về chiến lược đầu tư chứ không phải là chúng ta đi nghe cái chia sẻ thế thì bây giờ nghe chia sẻ một số các bạn mà đã từng học Dũng rồi thì Dũng chia sẻ chỉ cần nói một cái vài cái ấy thì à, từ khóa rồi các bạn đã biết là cổ phiếu nào đúng không ạ kể các bạn không nằm trong nhóm mà Dũng quản trị lý trực tiếp ở đây nhưng bạn Dũng chỉ cần nói cổ phiếu là các bạn biết là cổ phiếu nào rồi đúng không biết là cổ phiếu nào rồi và Dũng tin chắc là các bạn làm đúng theo như cái chia sẻ thì thị trường tới đây nó có thể giảm bao nhiêu ạ 100 điểm 200 điểm các bạn vẫn kiếm được tiền các bạn vẫn kiếm được tiền các bạn vẫn có lợi nhuận nên những video này nó sẽ rất kén nhà đầu tư nó rất kén người xem bởi vì nó là video nó cho chúng ta kiếm được tiền nhưng nó cũng không phải là video để phí mà chúng ta mà nó bắt chúng ta cần phải tư duy đúng đúng không cho chúng ta duy dưỡng nên chúng ta sẽ là anh chị em cần phải có tư duy đúng kiến thức rất là uyên bác nhưng nó không tư duy đúng thì chúng ta vẫn thua lỗ như thường nên tư duy trước thì chúng ta mới học kiến thức sau nên một lần nữa thì uh, trong buổi hôm nay cũng chia sẻ cho chúng ta anh chị em để anh chị em biết uh, sẽ có một buổi Dũng sẽ ứng dụng vào chia sẻ rất kỹ về chạy và đầu tư chứng khoán nó giống nhau như thế nào nó giống nhau vô cùng luôn ạ à nếu chúng ta hiểu là nếu chúng ta chạy bộ và đầu tư chứng khoán là hai gì ạ à? rõ ràng là hai cái lĩnh vực khác nhau nhưng nó lại giống nhau vô cùng nên nếu chúng ta nắm rõ được nó thì chúng ta dũng tin chắc rằng là chúng ta sẽ thành công dũng lấy một cái ví dụ ứng dụng để chúng ta có thể biết rằng là giữa chạy bộ và đầu tư chứng khoán là một trong những cái gì ạ à? lĩnh vực nghe vẻ khác nhau về sức khỏe ờ, một bên là đào tạo về tài chính một bên là sức khỏe nhưng thực tế về chiến lược tư duy nó rất giống nhau và tới đây thì ờ, Dũng để tiếp tục chinh phục giải 42 km nữa nên chính vì vậy là trước đây mình không nghĩ là có thể đầu chạy 5 km là thấy rằng gì ạ là có thể không chạy được nhưng sau đó thì gì ạ à, mình đã chạy được gì ạ à, 10 km và cái quan trọng nhất là gì ạ Dũng mới tập hơn hai tuần hơn hai tuần trong khi đó mình nhiều người khác bảo là ông phải tập ít nhất là 4 tuần đến 7 tuần mới chạy được 21 km nhưng Dũng chỉ tập hơn hai tuần thôi ạ gần 3 tuần gì đó mà đã chạy được như vậy thì các bạn cũng có thể chạy được hết ok à, một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh kênh của Dũng trong uh, suốt thời gian vừa qua đặc biệt là những cái bạn nào lần đầu tiên biết đến kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh và trong tuần tới trong tuần tới bắt đầu Dũng triển khai khóa học bí mật cho nhà đầu tư mới nên chính vì vậy thì uh, có lẽ bắt đầu từ tối hôm nay ạ tối hôm nay Dũng sẽ có những đường link để các bạn đăng ký các bạn sẽ học khóa học miễn phí bí mật cho nhà đầu tư và chính vì vậy thì các bạn nhớ là đăng ký kênh của Dũng để tiếp tục theo dõi những cái khóa học tuyệt vời này Dũng tin chắc là sẽ giúp cho các bạn đầu tiên là các bạn học được tư duy mới thứ hai là những cái cái video này đặc biệt là khóa học này nó sẽ giúp cho bạn thay đổi toàn bộ góc nhìn về đầu tư và nó sẽ cho chúng ta biết rằng là làm nào để chúng ta đầu tư chiến thắng thị trường à, một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có một ngày giao dịch thành công nhớ rằng là chúng ta đã biết test rồi sau khi test cổ phiếu test trong VSA thì nó có điều gì là chúng ta cần phải lên tàu và điều này hãy nhớ một từ từ quan trọng mua sớm ok xin chân thành cảm ơn mua sớm là một từ khóa rất là quan trọng dành cho những bạn nào đã biết cái chiến lược đầu tư của Dũng hãy mua sớm bởi vì chỉ có mua sớm chúng ta mới chiến thắng được nhiều cái đối thủ khác với chúng ta xin cảm ơn rất nhiều